dốc cháu đứng im cháu nhảy được xuống gọi ông Hưng mới gọi ông xuống dốc cao quá nhỉ núi cao thì mặc núi cao yếu thì sao hai người nhưng mà núi cao nhưng không ngăn được uh, bước chân uh, phân bón của chúng tôi <laughs> chào bà con nhá vâng chào ờ, các chị ngày hôm nay thì uh, theo uh, được lời mời của ông vũ văn hưng ở thôn uh, mỏ nghìa mỏ nghiêu mỏ nghiêu xã tân thành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang thì à, công ty phân bón Silic của chúng tôi có lên đây làm một cái mô hình ứng dụng phân bón Silic để phục hồi cây cam bị vàng lá nghẹt dễ Thì à, ngày hôm nay ngày âm lịch là ngày 19 tháng 12 năm 2022 và ngày dương lịch là ngày mùng 9 tháng 1 năm 2023 và với một diện tích là hơn 3 ha và tổng số là 1.400 cây. Và giống với giống cam là cam sành Hàm Yên Tuổi đời là 9 năm tuổi Và hiện nay thì ờ, theo cảm quan nhận xét ở đây thì à, vườn cam này nó đang có chiều hướng là đi xuống xuống cấp tức là nó bị tình trạng vàng lá rất nhiều à, cây thì sinh trưởng phát triển kém và quả thì như là các bạn thấy đây nó rụng như bà con thấy là nó rụng la liệt như này đấy và nếu như cây cam này mà không được phục hồi thì nguy cơ là tới đây bà con sẽ tiếp tục lại vào rơi vào cảnh mất mùa. Chính vì vậy mà ngày hôm nay à, chúng tôi à, thực hiện trên vườn của ông Hưng để bà con chúng ta à, cùng kiểm chứng cái phân bón chất phân bón silic để xem là tới đây phân bón silic có làm được những điều như là phục hồi cho cây cam này xanh tươi trở lại này rồi thì uh, cho xoay hoa đậu quả này và uh, cho cái tỷ lệ quả trái to đồng đều mã đẹp à, vỏ mỏng mã đẹp vỏ sắc và hạn chế những tình trạng dụng quả cũng như là dụng thối nứt nám tràm ừ, hoặc là những cái bệnh như là sần quả trên cam hay còn gọi là gỉ sắt ấy sần quả gỉ sắt rồi một số những cái muội nhện sâu lấm bệnh khác thì vâng ờ, sau đây thì mời các bác các anh chị chúng ta ra đây ạ vâng, ra vâng, đây... Bác, mời các anh chị ờ, Vâng thưa các bác, à, các anh chị là để phục hồi cho cái cam vàng lá sau thu hoạch này thì à, công ty của chúng tôi chỉ định là với một cái túi Felix 5 kg này, cái trọng lượng 5 kg này, mặt sau là phần hướng dẫn thì ta sẽ bón à, với cái cam mà nó chín 10 tuổi như này thì ta sẽ bón là một cân rưỡi cho đến một cân bảy trên một gốc Thế tùy theo nếu như bà con có điều kiện thì có thể bón hai cân cũng được mà nếu không có điều kiện thì chúng ta có thể bón một cân trứng cũng được. Đấy, tùy theo cái thứ điểm của mình. Thế thì ừ, ở đây chúng tôi chỉ đạo là với cái cam như này thì ta sẽ bón là một túi 5 cân này cho ba gốc, tức là vào một cân 7. Và khi bón cân này thì bà con nên kết hợp cùng bón với NPK Đấy, ví dụ NVK Văn Điển hay là Lâm Thao hay là Tiến Nông hoặc Đầu Châu vân vân thì mình có thể bón ừ. tới khoảng à, một gốc như này mà khi có phân Phoenix thì mình chỉ bón tới khoảng à, cân rưỡi cân rưỡi cho đến hai cân thôi Đấy, nhiều nhất là là là đến hai cân không thì tay nếu không có điều kiện thì bà con chỉ cần bón một cân một cân trên một gốc cùng với phân silic này thì cho khoảng độ à, nếu không có điều kiện thì ta bón NVK một cân silic trên một gốc như thế này nhưng nếu bà con có điều kiện thì ta có thể bón từ một cân rưỡi silic và uh, cho đến uh, hai cân cũng NPK thì cũng như vậy ta bón kết hợp cùng với phân chuồng hoai mục thì phân chuồng hoai mục thì tùy theo tình theo gia đình có nhiều ta bón nhiều có ít bón ít thế thì ở đây thì ông Hưng đã bón cái ờ, phân văn điển à, từ tháng 10 là đã bón bổ sung từ tháng 10 mỗi cốc là 4 cân như này rồi và nhìn màu má màu lá ở đây thì cái cây này nó cũng đang cũng đang thừa đạm cho nên chúng ta cũng không cần không, cần bổ sung NPK nữa mà ta chỉ cần bón Sinix là um, cân 7 trên một gốc và phân chuồng thì ta bón mỗi một gốc như này ta cho khoảng 20 cân thì bây giờ ông thực hiện đi ạ cái túi này ta cho ba cây Bà có thể hướng dẫn cho bà con biết là mình ờ, rắc cây phân đấy như thế nào? À, khi rắc thì bà con lưu ý là ta rắc ờ, cách gốc khoảng độ nửa mét ừ, cho đến một mét hất ra đây cứ một mét ta hất ra thì ta rắc từ đây ra ta rắc quanh tán như thế này cách gốc một mét và rắc quanh cái cái cái, um, cái rãnh mà mình đã tới như này thì tại sao mình phải rắc quanh rãnh này thì bởi vì với một cái độ dốc của đồi này à, nó rất là dốc và để tránh bị trôi phân thì bà con nên rắc quanh cái tán này thế sau đó thì chúng ta có thể rắc phủ trên mặt này cách gốc khoảng một mét đấy thì mình cũng có thể là quách rắc phát gốc cũng vẫn được nhé à. Dạ. tùy bà con có thể rắc như vậy nhưng NPK thì bà con nên rắc cách xa khoảng một mét sau khi mà mình rắc thôi cứ rắc rắc vào giữa đi ạ đấy vào, vào trên mặt đấy đấy thì ờ, tại sao ta phải bón thời điểm này mà không phải là đến ờ, đầu xuân thì ta mới bón là vì là với một diện tích ở đây là của nhà ông Hưng là có rất nhiều ha mà nếu như để đến đầu xuân mà mình mới bón thì nó chậm cho nên là khi thu hoạch xong thì bà con có thể là dỗi lúc nào rảnh lúc nào là ta bón luôn à, làm cỏ làm là... cỏ xong là ta bón luôn cuốc đất là bón vâng, luôn là bón luôn thì để cho nó kịp thời vụ thế và tại thời điểm này thì sau khi ta bón xong ấy nếu bình thường như mọi năm hàng năm thì sau khi bón xong thì bà con tưới tưới một lượng tưới một lượng nước vừa phải để cho nó thuần cây. Vâng, để cho thuần cây để cho nó cây nó nằm quen vâng. với nước. Trong lúc nào ông Hưng ông ấy à, rắc thì mời bà con có thể là chia sẻ có cần cái gì thì cứ hỏi để để công ty sẽ uh, hỗ trợ. chị cho bọn em chia sẻ nhé là cái cam này khi rắc cái phân này thì trong thời gian là bao nhiêu ngày là cây nó trở lại bình thường nó ăn được trở lại bình thường với cái mùa này thì nó sẽ hơi chậm vâng. mùa này thì bây giờ mình rắc xong mình lại vẫn đang chết nước mình chưa cho nước đổ đống ra đất đấy anh em ơi xong rồi bê hết phát triển được vâng. thì ờ, khoảng độ ờ, cái này thì có phải độ 20 25 ngày sau thì mấy cây thấy cây nó vâng. xanh trở lại. Vâng. Tại vì mình chưa cho nước thì phân vâng. nó chưa ngấm mấy đâu. Vâng. Thế em hỏi dùng cái phân này một năm thì hai ba lần là là là đủ cái lượng phân mình bón cho cái cây cả năm này Vâng, Ừ, vâng. Cái phân này thì một năm mình bón cho nó khoảng 2 đến 3 lần. Vâng. Nhưng lần đầu tiên thì mình có thể bón ờ, từ cân rưỡi đến 2 cân cho một gốc. Từ 1 cho đến 2 cân trên một gốc tùy theo độ tuổi cũng như là tùy theo túi tiền của bà con. Nhưng đến cái thời điểm mà sau ra ngoài tháng 2 tháng 3 đấy. Vâng. Thì ờ, bà con tháng hoặc tháng 3 tháng 4 đấy thì lúc đấy thì mình nhìn cây để mình bón. Vâng. Nếu như mình thấy rằng cái cây này nó xanh tốt rồi nó um, hoa sai rồi thì quả đậu rồi lá nó xanh mướt nó dày nó bóng xanh nó đẹp cây rồi thì lúc đấy mình chỉ cần bổ sung thêm cái sinic cân phát túi 5 cân kia thêm nửa cân một gốc thôi chứ mình không phải là bón thêm một cân rưỡi nữa đấy nhưng, nhưng em và... hỏi và em vậy ngất lời chị là em hỏi nếu như dùng cái phân này nếu mà mình dùng một năm nay mà sang năm không dùng nữa thì cây nó có trở lại vàng như cũ hay là nó vẫn xanh như bình thường như nó <laughs> ăn cái phân này chị câu hỏi này rất hay vâng. <laughs> câu hỏi này là nằm trong câu hỏi của nhiều gia đình chăn trở vâng, vâng. là bón phân một lần thì sau này cây có bị vàng lá không vâng. thì uh, thưa với bà con là cây bị vàng lá thì có nghĩa là rễ nó bị nghẹt rễ vâng. nó bị nghẹt rễ bị nghẹt dễ mà nếu mình để lâu dần ấy thì nó thành vàng dễ vàng, vàng dễ mà lâu dần nữa thì nó thành thối dễ vàng. và thối dễ lúc cuối cùng thì nó chết cây chết chết cành xong đến chết cây vàng. lúc đấy là hỏng bộ rễ rồi thì chết cành chết cây vàng. thì mình không cứu nữa vàng. thế thì cái phân này bón vào đây để làm tại sao mà mình lại bón để xử lý khi mà cam bị bằng lá là vì cái phân này nó kích thích rễ ra nhiều ra nhiều rễ mới và sau khi mà mình bón phân một thời điểm sau thì rễ tôm nó ra rất nhiều nó ra rất nhiều thì nếu như mình bón NVK bón phân NVK nó là phân đa lượng nhé vâng. còn phân bón của chúng tôi là phân bón trung vi lượng hai phân này hoàn toàn khác nhau vâng, vâng. và mục đích của phân trung vi lượng là tăng sức đề kháng cho cây hạn chế bệnh hại và trong mỗi một phân thì đều có một cái bí quyết riêng để kích thích ra rễ hoặc là ví dụ là kích thích bật chồi lộc có những loại thì để kích thích cho đậu quả có những loại thì kích thích đậu hoa rồi ờ, chống dụng quả vân vân thì trong phân Silic nó có rất nhiều yếu tố để giúp cho cây trồng sinh trưởng phát triển tốt ví dụ như là tại thời điểm này ờ, mà cho cây vàng lá này thì nó kích thích ra dễ à, nhiều thì vâng. nếu như nếu như ta bón NVK dạ. thì nó chỉ tạo tôi ví tôi ví là mỗi một cái rễ nó là một cái mồm dạ. thì ví dụ mình bón uh, ờ, NVK mà nó tạo ra 10 cái rễ là 10 cái mồm nhá dạ. thì 10 cái mồm trong cùng một lúc nó chỉ ăn được 10 lần nhưng dùng phân Kinix thì nó sẽ tạo ra 100 cái mồm tạo ra 100 cái rễ 100 cái rễ là 100 cái mồm và 100 cái mồm trong cùng một lúc nó ăn thì nó ăn được rất nhiều thức ăn nó ăn được nó ăn nó tận thu hết cái nguồn nguồn phân còn dư thừa trong đất này thực ra trong đất của chúng ta trong trong gốc cây như này này nó vẫn còn tồn dư rất nhiều NPK nhưng cây không ăn được vì sao vì bộ rễ yếu các anh chị có nhất trí với tôi là bộ rễ yếu không nào có nhất trí không ạ có đấy ạ đấy bộ rễ yếu chính vì bộ rễ yếu cây mới bị bị tảng lá như này cây nó mới yếu ớt như này thì phân bón xuống đây NVMK bón xuống đây nhưng cây không hấp thu được vì dễ yếu thế thì khi mà có phân Silic vào thì phân Silic nó sẽ ra nhiều rễ mới nó bắt đầu nó ra một loạt rễ tôm luôn ra nhiều rễ mới và nó tạo ra nó làm cho ăn được cái nó nó làm cho cộng đồn của những năm nó, trước nó tận thu hết những cái nguồn đạm lân còn dư thừa trong đất này nó làm bằng không dám ăn cam em ăn nước hàng năm cứ dùng một hai lần là vâng. chốt xem thế nào nó nó rồi rồi thì vâng. chúng tôi đang đang dẫn dắt từ cái ờ, từ cái vấn đề mà tạo ra nhiều cái rễ để tăng cường sự hấp thu và từ cái tăng cường hấp thu đó thì nó bền cây và nó không bị vàng lá nữa và... thế và khi mà nó mình tạo ra nhiều cái mồm như vậy mà nó thu hết được nguồn đạo lân nguồn dư dời trong đất này cộng với cái dinh dưỡng của xi linh này nó tạo ra cái độ xanh bền của cây xanh bền của cây trong cả một năm trời trong cả một năm trời và uh, khi mà mình thì lúc đấy là cây nó sẽ khỏe cây này nó sinh trưởng phát triển tốt này hoa nó sai này quả nó đậu này và cây nó xanh tốt đẹp rồi thì lúc đấy mình có bổ sung thêm silic nhưng mà mình bổ sung ít thôi không phải bổ sung nhiều nhưng trở lại với câu hỏi của ông là nếu không cho ăn nữa thì vâng, năm tới đây nó có bị không vâng, thì nếu như tới đây mà mình không cho ăn nữa mà mình lại lạm dụng vâng. mình có thể di chuyển sang cây này nếu tới đây mà mình không bón silic nữa tức là sang năm mà mình không có nếu mà nó để nó đói silic thì đương nhiên là nó lại bị thôi vâng. mà mình lại cứ làm dụng NPK nặng nâng kali vào vâng, vâng. thì cây nó sẽ lại bị vàng lá trở lại còn nếu như mình vẫn tiếp tục bón phân silic vào thì cây nó xanh tốt bốn mùa vâng. có thể năm nay sai năm sau sai năm sau vẫn sai và vẫn được mùa cho bà nói con. như con người mình ăn đấy nhỉ bà chú đúng nhỉ à, cho chị hỏi cái nếu mà ví dụ chị nói đơn giản là ví dụ bây giờ các cành như này nhá vâng xong là bây giờ mình bôi vôi đây đúng bôi vôi đúng không vâng. thì mình tạo như này thì đến tầm bao giờ thì nó sẽ ra được đẩy được thành lọc lọc lọc mới ừ. cái này thì bây giờ nó chưa nếu như mình tưới nước vào ừ. tưới nước vào có silic thì sau khoảng hai năm ngày nó bật lọc ngay đấy sau hai năm ngày nó bật lọc đồng loạt luôn rất là đẹp phụ thuộc vào nước đấy. nhưng mà năm nay bởi vì mình phải hỏi 2. như thế để khi nếu mà mình định làm thì mình hãy phải căn cái thời gian để mình tưới nước để cho nó bật lọc vào đúng thời điểm không vâng. có mình tưới sớm quá nó bật lọc thì cái mùa này nó khô nó lại xoăn vào lộc đông bây giờ là hỏng rồi mà lộc đông mùa này là nó là nó xoăn vào là lại không được mình phải đợi gần đúng gần mùa xuân ví vâng. dụ như kiểu là mình à, tháng riêng thì hạn thế mình mới làm được đấy như thế thì bây giờ ấy mình ờ, với những cái diện tích mà rộng ấy thì bà con nên sau ờ, dần như thế này sau sau khi bón bón phân xong rồi ờ, lấy đất đá đá qua những cái chỗ chỗ chỗ này vào tí vâng đá đá đá đất vào lấp đất vào đây cái vâng lấp lại vâng mình để để giữ đấy mà hả nếu như mà bà con mà bón cái phân này thì nó sẽ làm như mình thì bà con nên giảm cái NPK đi một nửa sẽ giảm đi một nửa nhé Thế em, dạ. em, em hỏi một tí là ví dụ như vườn bên nhà chị nhá năm vừa rồi chị đã giảm PK rất là nhiều ví dụ là nhà chị 400 cành mà cam cũng 6 năm rồi vâng. chị à, năm vừa rồi chị chỉ mua 4 tấn rưỡi NPK thôi vâng. một lần chị bón 8 tạ và lần sau vừa rồi chị bón có 7 tạ vâng. và chị à, tưới à, phân phân phân hữu cơ là phân nước cá vâng. cá ủ ngâm vâng. và cho cho các hóa chất các ấy vào để mình tạo cho không có mùi đấy là năm rồi hầu như là chế phẩm đấy hả? V2 thì chị hầu như ừ. tưới là không có NPK nhiều. Vâng. Bởi vì chị thấy là thứ nhất là NPK rồi nhà máy nó sản xuất chị cũng nghĩ là nó phân chắc chị nghĩ cũng không đảm bảo. Tóm lại là thì không bởi vì nó không đảm bảo. Sản xuất vẫn đảm bảo đấy. Không, có nhiều ừ. cái là chị nghĩ là có cái là mình người bán cũng không biết và người mua cũng không biết, chỉ có người nhà máy kỹ thuật người ta biết bởi vì là chị nhà nước quản lý mà chị nhà nước quản lý chứ có như vừa rồi chị thấy đưa lên trên mạng ờ, trên tivi nhá là nhiều phân giả em hỏi phân giả là rất là sợ Em hỏi một tí nếu mình đang bón cái phân này xong rồi bón cái phân LBK nó nó trùng hợp thì, thì nó có Phân vâng, nhà bà nẻ là ở nước bên nhà bà khô hơn này nhá. À. Bên nhà bà cao hơn. Hai phân Ông Dũng chẳng biết hôm nay ông tưới kiểu gì cháu xèo xèo như kiểu là rán cá trên chảo ấy. Vâng. Ôi tưới phải tưới vòng hai ông bà vâng. ơi, cháu tưới cam cháu phải tưới vòng hai. Mà tưới phải tưới đậm. lượng là một phân mà không bón độc lập. Ờ, tưới đậm tưới đậm là ướt, chú phải tưới lần hai đi thì nó mới đủ nấm, còn lần một đúng như rán cá thì nói thế chỉ có thế vâng. thôi, nói thật. dùng cái phân này vâng. thì mình giảm cái phân đa lượng đi một vâng. nửa. Còn nếu món độc lập, độc xinic không mà không món một cái gì thì nó hiệu quả nó sẽ không cao bằng là ta bón ta bón kết hợp, ta bón kết hợp. Nhưng mà ta phải giảm đi nhé. Vì sao phải giảm? Vì sao phải giảm phân đa lượng? Vì nếu không giảm thì nó sẽ tốt quá và tốt quá thì anh chị biết là điều gì xảy ra nhỉ? Sẽ bị lốp nó bị lốp cho nên là ừ. quả mục đích ở đây ý, mình là không tập trung bón vào lá nhiều mình tập trung bón vào hoa vâng. đầu tiên là vào lộc này lộc ưu tiên lộc ra trước sau đó ra đến hoa sau đó đến quả đến quả đấy chứ mình không cho lá tốt quá lá tốt quá thì quả nó sẽ kém sẽ còn lộn gọi nó lốp ở đây nhà chú hưng này thì chú ấy bón theo cái hướng như thế này là cũng theo hướng hữu cơ tức là bón bón nhiều phân chuồng mà kết hợp phân silic như này thì sau này cam nó sẽ rất ngọt bây giờ sau ờ, các bác anh chị cứ để ý là những cái cam mà dùng silic này là trái nó to đồng đều này nó to đồng đều ví dụ như trên cây bón silic thì trên cây 100 quả thì nó phải đạt tới khoảng 8 90 quả loại một nó chỉ 5 đến 10 phần trăm quả loại hai thôi đấy nhưng mà nếu bón NPK thì mà mình lại bón tống bón táng bón quá nhiều cho nó thì nó bị bội thực nó bị nghẹn thì có khi các bác các bác anh chị chỉ thu được khoảng 60 70 phần trăm loại một 60 phần trăm loại một còn lại loại hai thì như thế thì dù cam đến 30 nghìn vẫn thua nhưng mà nếu như mà ta bón mà loại một nó nhiều toàn loại hai nó ít ở ờ, đấy là cam hạ mình vẫn được giá đấy và mình mình vẫn thu không phải được giá mà mình vẫn thu được cái lợi nhuận cao nhưng mà cái cái cái, phân này nó đều mới là nó chị bảo là món chắc khoảng cô châm thể như bọn em thu trước thời hạn cái, cái loại phân thông thường thì ra cây đấy giá à, à. vâng cái phân này thì nếu như bà con mà bón uh, chủ động bón ờ, phân thì uh, sẽ được thu xuống trước khoảng 15 cho đến 20 ngàn đấy đến 15 20 ngày uhm, nó sẽ làm cho cái trốn ờ, trong này cái kết cháy cấu quả nó chặt và nó làm cho cái cái cái, cái kết cấu quả chặt chẽ và nó làm cho già hóa cam nhanh cho nên là nó chín sớm nó sẽ được thu trước vụ mẫu mẫu mã mà. là đẹp hơn chị mẫu mã nó đẹp hơn Đấy, hiện nay thì ở ờ, cây này là nói chung chất đất ở đây nó cũng khá là tốt và chủ vườn cũng chăm nom rất tốt thì mới được như này còn ở đây em thấy là đất ở trong này chị ạ là cái loại đất trong này là đẹp đấy chị ạ đất đây là đẹp đấy đẹp nhưng mà không biết làm sao năm ngoái cái vườn này rất là tốt nha nhưng năm nay nó xuống luôn cái uh, vườn này nguyên nhân ấy là vườn năm ngoái tốt ấy và mọi năm tốt là do bón nhiều ờ, phân đa lượng tức là NPK quá ừ. thế đến bây giờ nó về chai cứng đất thế ra đây là nó chai cứng đất thì là nó ép cái cái bộ rễ không tiếp thu được cái dinh dưỡng mình bón của năm nay cho nên là cây của năm nay nó nó sẽ kém đấy thì cho nên nó mới sinh ra là là bị vàng lá và đồng thời là năng suất chất lượng nó kém nó là nghẹt dễ các bác anh chị tiếp tục thảo luận đi ạ Tiếp tục à, chúng ta có câu hỏi gì thảo luận đi ạ. Đất này nó chai cứng cho nên là, là nó sẽ bị Anh Viên Hùng xem có câu hỏi gì thảo luận. Nếu như mà mình ấy là tiếp tục là sử dụng là phân chuồng kết hợp với cả silic ở đây thì sau lâu dài chị kiểu một vài vụ thì là đất này lại tươi xốp của chị lại phục hồi lại bình thường thế là cây cối lại phát triển bình thường là mình lúc đấy là mình sẽ, sẽ nếu mà mình sẽ sử dụng những cái chế phẩm khác mà để, để phun ờ, hỗ trợ trực tiếp thôi mình sẽ không nên sử dụng là cho vào hầu như vài ngày em lại à. ra thuốc vài tháng. Dạ. Vì là vâng. trước từ trước đến nay ở đây đa số là dùng NPK là nhiều. Vâng. NPK vâng. vâng. với đạm với lại ờ, kali là nhiều cho nên là đất nó bị chai. Nó à, bị chai. Đất bị chai. Chứ không ở đây không dùng không dùng đạm các loại đạm cá, đạm thực vật nhiều, vâng. động vật nhiều. Cho nên là chị nghĩ là thế bởi vì ví dụ như cái vườn của chị ở dưới kia. Đâu, mình mình mình chuyển sang đây này sang xem cái chất đất đây này. Không. Dạ. Cái ờ, ờ, ở đất đây là do NBK đây này bón rất nhiều ở dưới này cho nên nó nó sẽ có rất nhiều là là là là, là mốc và đồng thời đây này và đồng thời là nó có nhiều hạt đúng không? nó có nhiều hạt NPK cạo cạo qua đi em cạo qua đi các thứ nó vẫn còn mà vâng đấy không lấy được nó không tiêu nó không tiêu được nó không tiêu được hết nó không tiêu được hết vâng vâng cuối năm các chị lại mời các chị lên là là thực... lên đấy vâng để xem tham quan cái vườn này nó nó trở lại bình thường có đẹp hay là như thế nào chị ạ? Vâng. vâng. Thì bà con ờ, ở đây thì ờ, các bà con nằm vườn quanh đây thì bà con cứ theo dõi cái vâng. này. Vâng. Để xem là Thôi ở đây được cái có bác Hưng rồi, người vâng. cận kề đây vâng. rồi. <laughs> Chị ơi, theo dõi thì, này xem là có tầm khoảng tháng ờ, tư tháng năm lại mời các chị lên tham quan. Có yếu rồi chị ạ. Cái này trước em tể có yếu lắm vàng hết. Xong em mới tể la thế này thì bây giờ mai kia nó có thể phục hồi được không? Hồ được chứ à à. Những cái cây mà nó dốc như thế này thì mình có thể là mình ờ, sẽ chọc lỗ à. Những cái cây mà nó dốc này mình sợ là nó Nhưng mà Nó trôi phân thì mình có thể là lấy xe men mình chọc lỗ mình mỗi một gốc như này mình có thể chọc lỗ khoảng nhưng, độ 5 lỗ xung quanh nhưng mà chị ơi dạ. em hỏi là những cái cây này nó là nó yếu quá rồi chị ạ vâng. thế và dùng những cái phân này đúng kỹ thuật như bọn anh chị thì sau này nó phát triển bình thường lại được không chị? Được, vẫn phục hồi được. Nhưng mà mình cũng phải bổ sung thêm vàng, vàng, cái... vàng, đúng cái nguồn. Không, mình vẫn phải cho đủ chất. Vàng, vàng, Tức là vâng. cơn ờ, phải bón ờ, đủ vàng. Vâng. chất thì được thì là nó sẽ sẽ phát triển cái phân của các anh các chị để cho nó kích thích nó ăn được những cái đúng rồi đọng của cái phân cũ chị ạ đúng rồi. để cho dễ nó khỏe nó phát triển là cây nó trở lại bình thường cái này phải có độ ẩm bây giờ là cái cây như thế này có nghĩa là cái rễ của nó yếu vàng vàng rễ nó yếu thì bây giờ mình phải bón cái phân xinic này vào để nó tạo ra vâng. một cái bộ rễ mới rễ vâng. mới thì nó mới tận thu hết được cái nguồn đạm nhân dư thừa trong đất và cộng với cái dinh dưỡng của phân xinic nó có thêm nó khô một cái thế thì em lại để nước vào đây này hôm nay nó mà để cho này cây nó chắc là Vâng, thế thì em lại hỏi thôi cái phân này thì thì em hỏi đến vậy là là là, là đủ rồi chị ạ. Còn vâng. cái phân uh, phun qua lá thì ạ. À, của cái này cái... cắt bằng máy vâng. đúng không? Máy hết. Bạn nào phun phun à? Bên kia cứ thấy sẹt sẹt nhỉ. Gói bé bé đấy chị. Đây đây, chú đây. Thế vâng. thì cái phân này phun thì Đây đây đây. Gói này chú hỏi chú này. Vâng vâng vâng thì ờ, thường thường là là một một quý như chị nói là một quý là một tháng chị ạ vâng. là phun bốn năm là ba tháng. 3 tháng à vàng 3 vâng, tháng nhưng mà là làm hàng tháng là phun bốn năm lần cùng một một đợt luôn chị cái này nó không phải phun nhiều đến thế đâu tức là tại thời điểm rửa cây một quý tại thời điểm rửa cây thì ờ, chúng ta lên nếu mình phun được ấy hàng tháng thì càng tốt mà không vâng. được thì hàng quý mình phun vâng. À. Vâng, nhưng mà một tháng là phun 5 năm ngày trên trên một tháng chị. Không phải ạ. À. Tức là à, vâng. đối với cây cam vàng ná, vâng. ban đầu mình là như là, là cây này. Mình phải vâng. phun nhiều tưới nhiều hơn Sau khi mà mình bón với một cái lượng phân như vừa rồi nhá, vâng. bón như lượng đây. Vâng. Thế thì mình sẽ dùng cái túi đi đất về 300 g này mình vâng, phun hàng ngày thì mình cứ một túi này mình pha với tỷ lệ là làm đâu ấy 60 đến 100 lít nước mình phun cho cây như thế này 15 vâng, vâng, đến 20 cây máu đấy à thế chắc làm nên tiếp tục ta vào mỗi ngày một túi này làm gì có 20 cây thì kiếm tiền để lấy thịt lợn sau đây nó sẽ sau khoảng 25 đến 30 ngày giờ này năm ngoái được làm con ro trồi lộc ra và lá nó xanh dần trở lại xanh dần xanh dần trở lại không phải là xanh ngay một lúc đâu mà nó toàn nhà cháu làm ấy chứ thằng nghiêm thì đi cưa thôi nhà cháu tỉa tạo cho ờ, đấy còn sau đó dạ. thì mình sau đó thì mình tiếp tục mình sẽ trước chỉ khi mong làm sao mà ví dụ như làm được lại thì để Sau cho những vườn như này nó tiếp tục cho nó một để nó hồi phục lại dạ. không coi mất bao nhiêu tiền của rót trong đây và hàng tháng thì mình nên nên phun bổ sung mỗi tháng mình có thể phun cho nó một hai lần bác còn lên kia mà không phải phun liên tục vâng, vâng, đấy vâng. nếu có điều kiện thì phun mỗi tháng một lần không có điều kiện thì có thể hai tháng phun một lần cũng được cái phân này thì khi mà phun ấy thì nó sẽ làm dai cuống cam v 2 nhà chị bây giờ ấy dạ. là ví dụ chị chống ờ, chị không muốn để cho nó chị muốn nó dai cuống để phun thì bây giờ ví dụ phun ngay bây giờ được à? vì tháng 2 tháng riêng tháng 2 V2 ờ, mới được thu cơ à vâng đấy. thì mình phun bây giờ ấy, mình phun vào thì quả nó sẽ hơi xanh trở lại một tí ừ. nó hơi xanh trở lại Bởi một tí tức là, là những cái quả mà nó đang chuẩn bị rụng là nó sẽ xanh trở lại ừ. Vâng nó sẽ xanh trở lại và nó sẽ đẫy quả hơn nó sẽ mọng nước hơn ừ. và cái cuống của nó nó sẽ không bị bở cuống nó sẽ làm cho cái cuống này nó dai, dai không dụng được dai hơn không dụng nữa như cam sành như này bây giờ phun được không chị cam sành giờ đang thu thì không nên phun tại thời điểm này là không nên vì V2 nó là đến tháng riêng tháng 2 nó mới đấy là V2 muộn ừ. đúng không V2 muộn đấy, là là, cái loại muộn nhất của của các loại cam, đấy. là cam um, cam đấy là cam ờ, nó gần như kiểu cam vinh như cam, ờ, vinh. cao thành ấy. vâng nhưng mà nó là V2 thì là nó cũng rồng rồng đấy nhưng mà nó lại ăn muộn hơn. Hai. Vâng. Thì phun được. Thì chị sẽ phun cho nó khoảng độ bây giờ là chị phải phun cho khoảng 3 4 lần liên tục. Ừ. Mỗi lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày ừ. thì mới cứu được cái cam này. Ừ. Còn nếu mà chị mà không phun ấy, thì bây giờ là xương mai này nó cứ rụng dần rụng dần. Ừ. Nó cứ rụng dần. Nó có kiểu nó làm cho cái chín bị ủng đấy chín xong bắt đầu nó bở cái cuống ra nó rụng dần rụng dần đến lúc chị thu hoạch là gần như là còn không đáng kể nhưng nếu chị phun vào thì chị chị ờ, ví dụ với 20 cây cam như thế này ừ. chị chỉ tốn mất khoảng độ 4 túi này thôi bốn túi này cứ cho già cho 5 túi đi 5 túi bằng 100 nghìn đi nhà chết cam sành cam về vinh nó không chết nhiều cái cam v ha cam sành nó khô hết phải phát buồn có buồn có một cái lưu ý với bà con là quả bé tí nếu như vào những năm khác thì sau khi bón phân như này thì ta sẽ tưới nhẹ quanh tán để giúp cho cây làm quen với nước cũng như là à, để cho phân nó thẩm thấu một chút xuống cây nhưng vì năm nay thời tiết 2 tháng 2 à, mùa xuân nó chậm, sẽ đến chậm hơn chậm. vâng cho nên là tại thời điểm mình này mình bón tại thời điểm này mình bón xong nhưng mình không tưới mình cứ để vậy đã mình đấy để đến tới đầu xuân này nó mưa xuân xuống là nó phân nó thẩm thấu xuống thì nó bật lộc là đẹp bởi vì bây giờ mình tưới vào nó bật lộc lên thì là lộc uh, mùa đông nó sẽ không có quả Đấy, cho nên là tại thời điểm này mình không tưới mà mình hãng cứ để tạm như thế này bởi vì diện tích rộng người ta cứ làm dần Đấy, thì uh, chúng tôi uh, đã hướng dẫn cho bà con quy trình hướng dẫn đề mô cho bà con làm một số cây thôi còn sau đây thì chủ vườn số còn phân còn lại chủ vườn sẽ tự làm thì chúng tôi sẽ hướng chúng tôi đã hướng dẫn cho bà con xong cái quy trình bón phân silic cho hàm à, cam xanh à, hàm, hàm yên. hàm yên vâng và có một cái lưu ý là à, nếu như mà um, thời gian qua mà bà con thấy rằng cây của mình nó xấu mà mình à, cây nó xấu quả nó kém mà mình chưa bón NPK thì um, cùng với phân Silic này bà con nên bổ sung NPK bón tại thời điểm này bón luôn à, mỗi một gốc thì ta bón là từ một cân cho đến 2 cân vâng. trên một gốc tùy theo độ tuổi tùy theo cái khả năng kinh tế của mỗi nhà đấy và kết hợp mà nếu như có phân chuồng ta bón tại thời điểm này kết hợp ba cái đó thì càng tốt và bà con cũng có thể bón thêm ví dụ như là ngô xay này đậu tương xay này đấy rồi thì vôi ờ, bột vân vân đấy còn ở tại vườn này thì như chúng tôi đã trình bày là à, từ à, cuối năm nay thì ông Hưng đã bón à, phân văn điển và đây là 4 cân một gốc rồi. Và nhìn những cái màu lá như thế này thì nó cũng đang nó cũng đang còn dư chất cho nên là không cần phải bón nhiều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 thì chúng ta hãy ứng dụng cả vườn. À, chúng tôi mong muốn rằng à, với vụ à, tới đây, vụ của năm của 2023 à, vụ cam tới đây thì vườn cam của chúng ta sẽ sai chữ quả cây xanh tốt và <laughs> bà con mặt mày hớn hở <laughs> vui vẻ như này là như cứ vườn của ông Nguyễn Văn Hưng này mà hồi phục thì nhiều người à. theo xử lý chứ không phải một người vài người tóm lại là thế <laughs> rất mong là cũng mong là phân xử lý đấy Ờ, những ờ, độc giả đến để ờ, kỹ thuật đến để ấy cho bà con đi là để sau này hồi phục được vườn tư vấn cho bà con mà hồi phục được thì thực sự là bà con không phải ấy mà thực sự cảm ơn luôn không phải vì mất tiền để mà bón đã vậy còn cảm ơn để hồi phục lại để cho ta lấy cuộc sống không có vất vả mà cuối cùng bao nhiêu tiền của đổ vào mà bây giờ cuối cùng là cây nó cứ từ từ nó ra đi không thiếu nước từ đi nó lại chẳng bảo ai gì từ từ lặng lẽ thế vâng. nó lặng lẽ nó chia tay với vâng. một cái tâm nguyện vâng. là giúp cùng bà con phát vâng, triển thôi cùng bà con làm bọn dầu. em cũng chúc ờ, anh chị ờ, công ty ờ, phân Silic Đông Sơn là Silic Tân à? Phát và Tân Phát Đông Sơn và vâng. Silic à, Tân Phát à, à Tân Phát và vâng. thế thì cũng đồng hành với bà con, bà con, bà con nhân dân là mong muốn là vụ mùa 2023 là năng suất cao địa vàng bội thu dạ, và, và, mà chúc các chị là một năm mới sắp đến hạnh phúc mạnh khỏe Cảm ơn anh em mình lại gặp vâng. nhau tiếp. Cho em ờ, được ờ, bắt vâng. tay ờ, anh tí ạ. Vâng, bắt tay các chị chào. Hẹn gặp ở Phú Cam Trời ơi, tay ạ. À? <laughs> Các anh chị cứ hẹn gặp lại lần sau đến kiểm tra vườn. Hãy tin tưởng phân silic của